rồi anh chị nào thấy đấy um, đây là cái cái một cái group group Facebook và mới lập ra được ờ, hai uh, ba ngày nay thôi đồng ý nào và anh chị và các bạn ơi hãy khi mà xem video nào có thể vũ sẽ để, lại đường link phía bên dưới này anh chị nào mà có hứng thú với cái game này có thể tham gia vào cái group này đúng nào thì chúng ta cùng trao đổi trên này cũng anh em trên này cũng mới thôi đúng nào và cùng trao trao đổi à, đúc kết kinh nghiệm với nhau đây là một cái group à, Facebook mới rồi mới rồi được lập và cái thứ hai nữa thì hôm nay bộ đã tổng hợp ra một cái số uh, thông tin cũng coi như là một số nhận định đối với bản thân riêng bản thân của Vũ và đối với phù hợp với cái thời điểm hiện tại còn thời điểm tương lai như thế nào thì mình chưa biết được đúng nào thì uh, dựa trên quan điểm của Vũ á thì Vũ sẽ làm một video tổng hợp là như thế nào là một con bet tốt và trong cái game My DeFi Bet này đây đúng nào thì thứ nhất á một con bet tất cả anh chị và bạn đây nè đây là con bet đúng nào game vừa up vừa update lại và mình vừa được thưởng à, tới ngày hôm nay thì à, cái nick này là cái nick mà đã chơi chơi được một ngày anh chị một ngày thôi và vụ nói luôn đây không phải là lời khuyên đầu tư nha tất cả chị bạn à, đây giống như là một cái nhận định cá nhân riêng của vũ và dưới góc nhìn của vũ thôi ở đây không đúng hoặc sai nha các chị ở đây quan trọng là phù hợp hay không phù hợp thôi phù hợp với bạn hay không phù hợp với bạn thôi đồng ý nào thì đây vũ chia sẻ những cái mà vũ muốn chia sẻ với tất cả anh chị bạn thôi đây đây là một con bet đây khi mà chúng ta vô chơi game bữa giờ chúng ta đã trong khi mà ba video trước của đã nói rồi nào con bet và vũ cũng đã mở một số bet đây là mai bet của mình nè vũ cũng đỡ được 12 con rồi đấy à, hai ngày nay 12 con mà giả cái đồng đi bet này đang quá là cao khá là cao đồng ý không trước đây thì nó rất là rẻ nhưng bây giờ một uh, muốn mua một con bet thì uh, hồi sáng thời điểm đỉnh điểm của nó muốn mua một con bé thì khoảng 18 đô rồi đồng ý nè 19 đô mới mua được một con bé đấy thì uh, bây giờ nó đã giảm rồi nó có sự điều chỉnh về rồi Vũ đang cũng gom một ít khi mà nó điều chỉnh xuống đây xuống đây Vũ đã gom một ít uh, để mà mua dự trữ đúng nào và khi mà chơi những cái game này cũng là một cái dạng đầu tư hết tất cả gì và các bạn vì sao ạ à? vì à, nó chưa có mở cái game này được cái là chưa mở bán à, chưa mở cái cửa hàng à, đây nè market plan nè market plan nè thì à, khi mà chưa có mở bán như vậy, nhưng trong cái ờ, khi mà chúng ta thấy được cái điều này nữa chị nó đã chưa mở bán thôi nhưng trong quý này sẽ được mở bán phụ nghĩ là tháng 7 hoặc tháng 8 muộn lắm là tháng 9 họ sẽ có cái chương trình à, mở bán bán thì chúng ta có thể bán được những con bet này đây là cái hình ảnh và chúng ta có thể thấy được rằng á đúng nào mình sẽ phóng to ra nha to ra. nào đây. thì uh, trong cái tháng quý 3 này sẽ mở marketplace nè là blockchain đó và staking nè ok đâu nào thì trong quý này chúng ta sẽ có được chúng ta để mua bán được và anh chị hãy để ý rằng là ừ, khi mà cái game này á giống như là chưa có bất kỳ cái gì cả nó chưa có gọi là đưa chưa có mở tất cả các tính năng tính năng cũng, cũng khá là đơn sơ thôi nhưng đã qua bản cập nhật thứ ba rồi tất cả anh chị các bạn đấy nên là vì thế á um, bất cứ cái điều gì chăng nữa cũng phải có thời gian cho đội ngũ cũng như là team có thể phát triển hơn nữa cũng nghĩ là như vậy game nào cũng vậy mà phải có thời gian để thị trường nhưng vừa hôm qua thì nó đã có một cái cú gọi là từ 2 đô 2 đô mấy á, sáng sớm là khoảng 2 đô rưỡi thôi tất cả anh chị nó đã vọt lên 5 đô và hôm nay nó tạo một ATH mới một cái đỉnh mới là ở 6,2 đấy đừng nào thì hôm nay cũng sẽ đi vào vấn đề luôn nha rồi một con bé như vậy nè ví dụ mình có rất nhiều con bé như vậy thì làm sao mình biết được con bé nào ngon và con bé nào không ngon tại sao mình để phải nhận định được con bé nào ngon hoặc không ngon vì sao ạ à? ở đây vũ đã đưa lên hết cấp 10 rồi tất cả anh chị và khi mà lên được lên tới cấp 10 rồi đúng không nào và chúng ta muốn nâng cấp nó lên á muốn gọi là đây là quá trình thứ nhất khi mà tất cả các con bé của tất cả anh chị và các bạn khi mà lên cấp 10 thì tới cấp 10 thì có một cái bước gọi là bước tiến hóa lên nó sẽ tùy từ cấp 1 tới cấp 10 thì nó bình thường như vậy thôi nhưng tiến hóa lên nó sẽ là một khu vực hoàn toàn khác vậy thì như thế nào chúng ta phải lựa một con bé như thế nào vì khi mà chúng ta nâng cấp lên như vậy á chúng ta tiến hóa lên á đúng nào thì nó đã mất ba cái đồng debate này rồi và ba cái đồng debate này thì tương đương với 100 tương đương đâu đó 12 đô rồi 12 đô thì khoảng tính ra tiền Việt Nam cũng khoảng là bao nhiêu ạ à? hai trăm rưỡi đúng không nào hai trăm hai trăm rưỡi à. đồng ý nè mình nhân cho 23 thì cũng được đấy đó thì mình phải biết được con bé nào mình nên nâng và con bé nào mình biết nâng trước và con bé nào mình nên nâng sau là hoặc là mình có thể là quyết định là không nâng con bé đó lên và mình để dành để mình đợi thời cơ mình mở được con bé tốt hơn thì hôm nay vũ mình sẽ nhận định như sau nè thì à, vũ đã tổng hợp lại như sau thứ nhất á những bộ phận bộ trên một con bé á có tổng thể là 8 bộ phận chúng ta cần quan tâm đúng không gồm có cánh nè có đuôi nè có chân nè có sừng nè có một cái lá bùa hộ mệnh nè hào quang nè đường viền nè và cái một cái kính đây là 8 bộ phận đầy đủ ở trên một cái con bé con bé nào mà sở hữu càng nhiều cái bộ phận này thì chắc chắn con bé đó là một con bé quá là tốt mà con bé nào mà sở hữu đúng tất 8 luôn cái này luôn á thì con bé đó là con bé quá tốt rồi Vũ tin rằng một thời gian sau ai mà có trước sau gì sẽ cũng có sẽ có người có cơ hội may mắn mở được những con bé như vậy và khi mở được những con bé như vậy rồi á thì Vũ tin chắc rằng khi mà mở ra một cái marketplace và chúng ta một cái chợ chúng ta mua bán cái đó rồi thì con đó rất là mắc tiền đồng ý nào đấy thì sao và khi mà chúng ta và trong 8 bộ phận này gần như là khi mà chúng ta mở thì những cái bộ phận là giống như là đuôi chân sừng bùa mệnh kính thì những bộ phận đơn giản cũng gần gần như là uh, ờ, những con bếp của mình mở ra thường thường sẽ có đầy đủ những bộ phận này nhưng những cái mình cần lưu ý là thứ nhất cái cảnh nè con nào có cảnh có hào quang có đường viền thì có con đó sẽ là con bet tốt mà chúng ta cần phải lưu ý tới cùng những con bet như vậy thì hôm nay vũ sẽ chia sẻ nào giống như giống như vũ sẽ mở ra một con ví dụ sẽ vũ sẽ mở ra một cái con bet bất kỳ đi nha ví dụ vũ mở con, con bet này thì con bet thì, thì, thì sao tất cả anh chị thứ nhất về cái gì ạ có cảnh không ạ có cảnh và cái cảnh này ba cái bộ phận này chúng ta cần lưu ý cảnh hào quang và đường viền vì có ba bộ phận này á thì con đó nó mới có giá trị được là có giá trị hơn những cái con khác về đôi cánh cánh này có rất nhiều loại cánh nha tất cả anh chị các bạn thì à, tới thời điểm hiện tại thì à, chưa có ra phiên bản hoàn chỉnh vì ở đây sẽ có một cái gọi là gì ạ ở đây mình sẽ không nhìn rõ nhưng mà mình sẽ vô ví dụ mình vô đây ở đây nó chưa ra skill và mình chưa biết được rằng là um, nó gọi là game này chưa hoàn thiện mà đúng nào thì mình chưa biết sau này nó sẽ skill có sẽ có những cái gì và khi mà chúng ta nâng cấp lên những cái skill đó nó có tác dụng gì và nó có những cái tính năng nào thì uh, hôm nay mình sẽ sơ lược về cái ngoại hình của nó mình phải chú ý những con có ngoại hình như thế nào thì nó mới là một con bé tốt thứ nhất mình nhìn có cánh không nè con này có cánh nè ok một bộ phận thứ hai có đuôi không nào đó có đuôi đồng ý nào cái thứ ba là có chân đó con này bay nhưng mà nó vẫn có chân đúng nào có nhiều con lại không có chân đấy có sừng đây đây là cái sừng nha anh chị đây là cái sừng nè ở cái sừng là cái xanh xanh đen đen nè còn cái tai của nó là cái uh, màu trắng được nè cái tai thì mình không để con nào cũng có tai mà bùa hộ mệnh bùa hộ mệnh là cái mà nó đeo lên cổ anh chị đó cái đeo lên cổ ok không nào cái bùa hộ mệnh là cái mình nó đeo lên cổ hào quang đường vinh cái bậc kính ok con này có đeo kiếm đúng nào có đeo một kính ở đây đấy đúng nào đấy nó có đủ là tất cả bao nhiêu ạ à? trong 8 bộ phận thì nó có 6 bộ phận rồi thì khi mà nó có 6 bộ phận như vậy á nhưng mà nó lại không có một cái là gì ạ con bé này thì cũng bình thường thôi à, vũ mở được mười mấy con nhưng mà hôm qua giờ vụ mở mười mấy con thôi nhưng mà nó thật sự là chưa có con bé nào ngon cả nhưng những cái con nào á, mà có hào quang và đường viền á, thì con này chúng ta cực kỳ lưu ý nha tất cả anh chị bạn hãy cực kỳ lưu ý những con này và hãy giữ nó đến khi mà có một cái market marketplace thì chúng ta có thể mua bán vũ tôi chắc rằng giá của nó sẽ rất là cao thì trong cái bộ sưu tập của vũ á, thì vũ chưa có con bé nào ngon hết nhưng ví dụ vũ sẽ có một cái số sưu tầm ví dụ con này ví dụ cái con vũ sẽ mở cho tất cả anh chị các bạn nè con này nó có một cái hào quang dưới chân này tất cả anh chị đấy đây là có con có hào quang dưới chân nè có sừng luôn nè có mắt kiến nè có chân nè có đuôi nè có có cánh nè đúng nào gần như là 7 trên 8 rồi nè chưa có đường viền thôi không có đường viền đúng không nhưng con này quá là quá là tốt rồi nhưng mà chúng ta cái hào quang là cả dưới chân nó đó chị cái hào quang là cái dưới chân đó thì con này chúng ta phải cực kỳ để ý nó nha tiếp tục đây còn đây là cái con mà nó có đường viền này tất cả anh chị đường viền là chị thấy anh anh chị thấy không những cái con mà có đường viền á thì xung quanh nó phát phát quang phát quang xung quanh nó đây đây là những con bé tốt anh chị con bé này cũng rất là tốt này nhưng con này lại không có cánh à, ngộ vậy đấy có sừng có chân có đuôi đầy đủ hết nhưng lại không có cánh à, con bé này cũng là nhưng có đường viền đó nào có đường viền nhớ nha anh chị có đường viền thì đây là những con bé tốt luôn nè và đây là một con là có đuôi có chân có mắt kiến có hào có gọi có đường viền nhưng không có hào quang con này 7 trên 8 thì cái con này á có một cái anh mà có chia sẻ rằng á là cái con này anh có một anh sơn thầy của vũ có đã nói về cái con về game này rất là lâu rồi cách đây khoảng một hai tháng về trước rồi thì lúc đó thì um, có con bet có con này người ta trả là 400 đi bet thì khoảng 25 triệu nhưng anh này không có bán và anh tin rằng cái game này khi mà nó có một cái chợ thì nó còn căng gọi là tăng hơn nữa rất là nhiều đồng ý không nào đó đấy là vụ nói qua cho tất cả anh chị biết rằng cái con nào là con có hào quang con nào là con có đường viền và con nào là con, con có những đôi cánh vì đấy vì sao vì sao mình phải nói như vậy ạ vì khi mà chúng ta nâng cấp lên á nâng cấp lên là đã tốn phí rồi đúng không nào khi mà đã tốn phí rồi á tốn phí ở đây là cũng đâu có đơn giản ba đồng đi bét đời đồng thì chúng ta mới giống như là mới có thể là uh, nâng cấp nó được được nó nó tiến hóa lên mà tiến hóa lên á mà nó không mạnh á thì thà chúng ta không tiến hóa còn hơn đó và khi mà chúng ta đã tiến hóa lên thì con bét của ta phải mạnh Bộ tin rằng sau này nó sẽ có tới b người đấu với người mà đúng nào đi gọi là bê đồ á thì chúng ta phải có những con bet mạnh mỗi tin chắc là khi mà giống như trong cái game acid á infinity á thì um, nó có battle nè khi game battle thắng á, chúng ta vẫn được phần thưởng và những tin những phần thưởng đó chúng ta có thể gì ạ dạ, đem đi bán được đúng nào đó mình thu hoạch nè đấy thì những cái và đặc biệt hơn một cái nữa vũ con đây là vũ đã nhớ là có 8 cái này để nào 8 cái này để chúng ta có thể là lựa chọn đâu là một con bé tốt để cho có thể là giữ nó hoặc là để nâng cấp nó lên hoặc là để cho nó tiến hóa lên hoặc là để nếu mà những con bé nó có những cái này nè vũ tin chắc rằng còn một cái nhiệm vụ của nó nữa là phải đi khi mà có những con bé tốt những con bé tốt thì nó đi, đi phối giống với nhau và khi phối giống với nhau á thì mới đưa ra được những cái con gọi là những cái con giống tốt được nào F1 tốt được nào F0 đưa ra F1 mới tốt được Vũ nghĩ rằng Vũ tin rằng như vậy đó là một cái rất là bình thường thôi à, giống tốt thì mới sản xuất ra được những cái lứa F1 F2 mới tốt được đó đó là những cái mà chúng ta cần lưu ý và khi mà chúng ta hoặc là khi mà chúng ta vào đây nè vào cái chỗ mà mai bét nè những con nào mà thấy góc phải này nè góc phải này có dấu sao hoặc là cái vương miệng đâu nào cái sao và vương miệng thì những con bé đó là những con bé cực kỳ quý hiếm luôn những con bé đó là cái cái độ quý hiếm nó cao và còn ví dụ nè trong này cũng mở nè không có một con nào hết để nào không có một cái con nào có những cái yếu tố đó hết chỉ có một cái con này thôi là nó có sơ sơ có đủ những yếu tố nhưng nó không có hào quang đấy cảnh thì nó cũng bình thường à, nhưng con này nó ừ, thì, à, khi mà con con này cũng nghĩ là nó thiên về tăng quá đúng nào thì con màu xanh xanh thiên về tăng là nhiều mẫu rất là nhiều nhưng đam đó nè 109 nhưng cái chỗ hạt truy kích của nó có 12 thôi đồng ý nào đó thì cũng sẽ chưa quyết định nâng câu nào cả để hoặc là vụ nếu mà vũ nâng á sẽ hướng dẫn một có một clip hướng dẫn nâng cấp nó lên như thế nào cho mọi người cùng xem luôn đồng ý nào đó lưu ý nha ở trong này khi mà chúng ta và có thể vào cái chỗ may bé chúng ta cái góc phải này nè những con nào có dấu sao nè hoặc là cái vương miệng thì đó là những con bé rất là tốt à, chúng ta cần giữ nó hoặc là trong quý 3 này nó đã ra marketplace rồi thì nó có thể mua bán nó có rất nhiều cái người có có cái nông trại rất là lớn rồi vài trăm con bé thậm chí cả ngàn con chỗ nào chơi trừ tên từ từ đầu thì chắc chắn rất là nhiều rồi đồng ý nào đấy đấy là một cái số cái mà muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị và bạn biết đến một cái gọi là như thế nào để nhận định một con bé tốt và để chúng ta đưa ra một quyết định để chúng ta có thể nâng cấp nó lên hoặc là cho nó tiến hóa lên hoặc là để phối giống nó thì chúng ta bỏ tiền xuống thì chúng ta phải xứng đáng với đồng tiền chúng ta bỏ ra đấy thì đây vụ muốn đây là một cái group trên Facebook vụ sẽ để đường link phía bên dưới tất cả anh chị và các bạn cùng vào cái group này nha à, đây là cái group My DeFi Bet Việt Nam top 1 cái tên của group này là tất cả anh chị cũng biết rồi nào còn Việt Nam sản sinh ra cái game này cũng phải là top 1 Philippines những cái nước châu Âu cũng chơi game này rất nhiều và họ chơi game rất rất là mạnh rồi đúng nào chúng ta phải tranh thủ rồi đây là kênh youtube vũ thấy video vũ hay cho vũ một like một subscribe kênh youtube của vũ nha và đây là cái trang twitter của MyDefiBet và vũ sẽ cập nhật ở trong này hàng ngày cái này là cái họ sẽ cập nhật này và mình sẽ theo dõi vừa rồi đã cũng đã vừa phiên bản cập nhật liên tục và để chúng ta game bắt đầu đã chơi mượt hơn trước rất là nhiều rồi tất cả anh chị và các bạn ơi đấy nên là chúng ta tranh thủ chúng ta à, nếu anh chị đây không phải là lời khuyên đầu tư vũ nhắc lại không phải lời khuyên đầu tư được nào vì đây cũng là vũ chưa mình chưa biết được tương lai như thế nào mà không biết là có đúng theo lộ trình hay không nhưng mình có một cái niềm tin là đây đang là trend NFT và những cái con hàng NFT nó lên rất là kinh khủng đúng nào và Dibet cũng là một trong những con số đó và đối với các, một cái cát như vậy khi mà đẩy lên một đây cái cát này giá nó đang là 42 4.2 rồi đấy thì uh, chúng ta có thể hy vọng rằng một thời gian tới game được hoàn thiện hơn tại vì sao ở đây được mở rộng hơn rất là nhiều rồi và không biết là ở đây sẽ có những cái gì vũ nghĩ là là những sẽ tương nuôi thú ép trứng như vậy cũng sẽ giống tương tự như cái game acid infinity thôi không biết có những gì đột phá hơn hay không thì chúng ta cùng chờ đợi nha rồi video của buổi đến đây coi như là kết thúc rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những video tiếp theo nha xin chào và hẹn gặp lại